đó đề của chúng ta thì mấy tay gần đây thì chúng ta cũng không ăn được đề thì tiếp tục chúng ta vào lui cái chạm 6 và cái bộ đề của chúng ta là cái bộ đề 13 này anh em nhé bộ đề 13 này của chúng ta thì lui đến ngày 27 thì ngày hôm nay là ngày 26 còn ngày hôm nay và ngày mai nữa thì anh em tiếp tục vào lui cho mình anh em nhé cái bộ đề 02 của chúng ta thì không ra rồi nhưng mà chúng ta đã ăn được cái chạm 5 đó thì hiện tại của chúng ta chỉ còn một cái bộ đề 13 và cái chạm 6 cứng này của mình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 chuẩn hơn để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nào không thích thì chúng ta có thể là tham khảo hoặc chúng ta đi kênh khác anh em nhé đó thì mình cũng cảm ơn những người yêu quý kênh ủng hộ kênh bằng nút like và nút đăng ký kênh anh em nhé thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đà của chúng ta kết hợp với lại lô khung của chúng ta thì khá là đẹp để chúng ta nuôi thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 anh em nhé thì ở trên Zalo thì chốt cho anh em đề ngày và đề lui tuần thì anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình 500k mãi mãi anh em nhé 500k mãi mãi anh em nào mà xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình mãi mãi đó kênh của mình thì chỉ có duy nhất một số Zalo này thôi anh em có thể là điện trực tiếp qua cái số Zalo trên Zalo cho mình bởi vì là số điện thoại thì của mình bị hỏng rồi nên là anh em mà nào muốn nói chuyện trực tiếp với mình thì anh em kết bạn với số Zalo rồi gọi cho mình anh em nhé đó để nói chuyện thì mình sẽ thu phí trước anh em nhé thu phí trước là 500k mãi mãi để cho chúng ta theo nhóm trên nhóm của mình thì tỷ lệ ăn thì nó cũng khá là ok anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì thôi anh em nhé tham khảo trên kênh hoặc đi kênh khác rồi ok thì anh em cũng để ý luôn ở đây cho mình trong buổi uh, trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề của chúng ta có 8 số để chúng ta chơi và tham khảo nuôi tuần anh em nhé thứ ba hàng tuần này hai bảy tháng 9 chúng ta lấy cái giải tư này kết hợp với giải năm cho mình chúng ta có đài lôi tuần thứ ba này đầu 6 ghép lần lượt của chúng ta thì có 60 này 64 này 63 và 68 Đường cầu này thì cá nhân của mình thì sẽ bắt cho em là cái đường cầu đà đầu anh em nhé Vào chạm thì chúng ta chắc chắn hơn Thì tí nữa thì ở cái bảng chốt thì mình sẽ phân tích cho anh em nó dễ hiểu hơn Đó Đè lui tuần thứ ba đầu 6 chạm 6 Thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba ngày 27 tháng 9 Ngày đầu tiên đề về 46 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 6 này thôi. Tiếp tục. Thứ 5 này. Thứ 6 này. Thứ 7 này. Chủ nhật đề về 68 thì chúng ta ăn được cái đầu 6 và ăn thẳng con 68 này trong cái dàn 4 số này anh em nhé. Đó, khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần. 69 nữa này, ăn chạm 6 đầu 6 tiếp. thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 của chúng ta thì chúng ta có đầu 5 và chạm 5 này. Ghép lần lượt của chúng ta thì có 50, 51, 55. Ở đây chúng ta có hai con 5 thì chúng ta thì chỉ còn có ba số thôi. 5 bóng 0 thì đây có 50 rồi thì mình sẽ đi test cho anh em thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 50 thì chúng ta ăn đầu 5 này chạm 5 này và ăn thẳng con 50 trong cái dàn ba số này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần Thứ ba ngày 11 tháng 10 thì chúng ta có đề chạm 5 tiếp đầu 5. Đầu 5 và chạm 5. Kép lần lượt của chúng ta thì có 52, 53, 54, 57. bốn số để chúng ta lui tuần đầu năm chạm năm này thứ ba ngày 11 tháng 10 ngày đầu tiên đề về 45 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi phải không ạ thứ 5 ngày 13 tháng 10 đề về 53 thì chúng ta ăn đầu 5 chạm 5 ăn thẳng con 53 này đó tiếp tục kiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần nếu mà chúng ta đánh chạm thì cái tỷ lệ nó ăn rất chi là cao anh em ạ nên là anh em cân đối vào tiền hợp lý là được thứ ba này đề về 53 thì chúng ta ăn đầu 5 chạm 5 ăn tiếp con 53 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có đầu 7 chạm 7 ghép lần lượt của chúng ta thì có 70 này 72 này 73 này và 79 bốn số thứ ba ngày 18 tháng 10 Ngày đầu tiên đề về 79 thì chúng ta ăn đầu 7 ăn 79 và ăn chạm 7 luôn đó tiếp tục khiên xong thì lại đợi thứ ba hàng tuần thì cái đường cầu này mình test thì đa phần nếu mà chúng ta đánh đầu thì chúng ta ăn xong chúng ta nghỉ anh em nhé ăn xong chúng ta nghỉ tiếp tục thứ ba ngày 25 tháng 10 này của chúng ta thì có đà đầu 4 anh em nhé đầu 4 và chạm 4 đầu 4 của chúng ta thì có 40 này 44 này 45 này và 48 đó đường cầu này của chúng ta thì chỉ có bốn số thôi anh em lên kết hợp cả cái chạm 4 này cho mình ở đây thì chúng ta có hai con 5 5 bóng không thì chúng ta có 40 44 45 và 48 anh em nhé bốn số để chúng ta lùi tuần thứ ba đó đây là cái đường cầu đề của mình về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em đã ý luôn đây cho mình lô khung thì đường cầu này rất chi là đẹp lô cung ở giải ba này hai con này ghép vào lô cung ba ngày chơi cho thứ tư thứ năm thứ sáu này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 50 và con 05 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp này anh em nhé đó thứ tư thì chúng ta ăn được cả cặp 0550 tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 thì chúng ta có cặp 8668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 ngày đầu chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 75 anh em nhé ăn được 75 thì theo cái đường cầu này của mình test ấy, đa phần là nó ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai chứ nó không nhảy lên ngày thứ ba lên là anh em vào tiền cho mình thứ ba này ngày 25 tháng 10 thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 0550 anh em nhé để chúng ta lui thứ tư thứ năm thứ sáu cho mình anh em nào trùng cầu với mình thì chúng ta vào tiền bởi vì cái tỷ lệ của chúng ta ăn thì khá là nhiều rồi có thể trượt một hai khung thì nó quá là bình thường nên là anh em cân đối anh em nhé trùng cầu với mình thì em có thể mạnh tay cho mình cá nhân của mình thì hai con này thì chúng ta lên vào đều tiền mạnh tay cho mình anh em nhé mạnh tay về cái đường cầu lô khung này Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần và lô khung 3 ngày anh em nhé. Đề thì cá nhân của mình sẽ bắt cho em là cái đầu 4 này. Đó, 40, 44, 45 và 48. Anh em nào cẩn thận thì chúng ta lên vào cái chạm 4 này anh em nhé. Đường cầu này của chúng ta thì khá là đẹp. Lên là anh em cân đối vào tiền làm sao nó hợp lý là được chứ không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé. Thì cái đường cầu này nó đang ăn thông là ngày thứ uh, tuần thứ năm rồi mọi người có thể lôi xuống test cho mình anh em nhé lô khung 3 ngày của chúng ta thì cái cặp 0550 này thì anh em cũng có thể là vào mạnh tay được cho mình anh em nhé ngày thứ hai thì nó nó nó chỉ ngày thứ hai khung nắm thì là ngày ngày thứ hai thôi nên là mọi người vào được cho mình cái cặp 50 và 05 này còn không thích thì mọi người có thể tham khảo hoặc chúng ta đi kênh khác tất cả những con số thì mình chia sẻ cho em thì đều là miễn phí không nên là anh em trùng cầu trùng kèo thì chúng ta vào anh em nhé